Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Năm 2020 là một năm thất thu đối với hầu hết các ngành kinh tế, nhưng ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ phải nói đến ngành du lịch. Để ủng hộ ngành du lịch nước nhà, hôm nay mời các bạn cùng Lên Đô Thị đến với cáp treo Hòn Thương Phú Quốc để được tận mắt ngắm nhìn biển cả bao la thu gọn trong tầm mắt. Không cần phải đợi đến những chiếc thủy phi cơ xa xỉ, bạn vẫn có thể thu gọn biển trời bao la vào trong tầm mắt của mình. Hãy đến với Phú Quốc ngay để trải nghiệm các treo hoàn Thơm và cùng hiện thực hóa ước mơ được bay lên không trung mà ngắm nhìn đại dương. Đây là tuyến cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới hiện nay. Ngoài ra, khi lựa chọn trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, các bạn không chỉ có cơ hội được ngắm nhìn vùng biển Phú Quốc từ trên cao, mà còn có cơ hội được vui chơi thả ga tại một trong những tổ hợp vui chơi đẳng cấp quốc tế, Sun World Hòn Thơm Nature Park, nằm trên đảo Hòn Thơm xinh đẹp. Bây giờ, mời các bạn cùng lên đô thị bắt đầu chuyến hành trình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 tuyến cáp treo này là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm Nature Park mà tập đoàn Sun Group xây tại Nam đảo. Đến với Sun World Hòn Thơm Nature Park, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian kiến trúc La Mã đầy ấn tượng tại sân ga cáp treo Hòn Thơm, với những nét vừa cổ kính vừa hiện đại. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm không thể bỏ qua của những du khách thích khám phá những công trình mới lạ hay những bạn trẻ muốn check-in sống ảo khi đi du lịch Phú Quốc. Toàn bộ hệ thống cáp treo có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất thứ tư có chiều cao 174m với thiết kế gồm 69 cabin. Mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở vận tốc tối đa đạt 8,5m trên giây Cách treo hòn thơm rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới hòn thơm xuống còn 15 phút, thay vì 30 phút di chuyển bằng cano trên biển. Trên các cabin đều có wifi, hệ thống điện chiếu sáng ban đêm. Các treo hòn thơm có tổng chiều dài 7.899,9m, nối từ thị trấn An Thới qua các hòn đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa, tới hòn thơm, đem đến cho du khách du lịch Phú Quốc một sản phẩm mới lạ, quy mô và hấp dẫn. Với chiều dài này, các treo hòn thơm được tổ chức Gillette trao tặng chứng nhận các treo dài nhất thế giới ngay trong ngày khai trường. Dự án sử dụng công nghệ các treo 3 giây được đánh giá hiện đại và an toàn nhất thế giới hiện nay. Trường hợp thời tiết xấu, hệ thống sẽ tự động ngừng hoạt động và phát thông báo cho hành khách biết các tre hòn thơm sẽ đưa du khách đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp của Nam Phú Quốc. Bước xuống cát trèo, du khách sẽ được thỏa sức tận hưởng bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo bên bờ rừng già hoang sơ, nhiều địa điểm và trò chơi trên biển mới tại sân vua Hòn Thơm Nature Park trong giai đoạn đầu như kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, kayak, hứa hẹn đem đến một kỳ nghỉ khó quên và một điểm đến không thể bỏ qua tại Hòn Thơm. Phải kể đến công viên nước Aquatopia với 6 khu vực theo chủ đề vô cùng độc đáo và 21 trò chơi ấn tượng đã khai trương vào tháng 12 năm 2019. Những trò chơi hiện đại, khu vực cảnh quan chủ đề ấn tượng chắc chắn sẽ mang lại những hành trình khám phá bật tung cảm xúc cho tất cả các du khách khi đặt chân đến hòn đảo kỳ diệu Aquatopia. cùng đặt chân đến vùng đất bí ẩn của những bộ lạc của dân hoang dã hay lên đường phiêu lưu, chinh phục kho báu cướp biển đầy hiểm nguy. Bạn cũng có thể ghé thăm khu vườn trái cây nhiệt đới đầy màu sắc hay thử sức với các trò chơi mạo hiểm được lấy cảm hứng từ những truyền thuyết xa xưa đầy hấp dẫn như các sinh vật trong truyền thuyết, quái thú rừng xanh, những làn trượt thú vị đầy thách thức lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam chắc chắn sẽ khiến những người đam mê cảm giác mạnh chóng ngợp. Nếu đến đây du lịch, bạn cũng nên trải nghiệm ngắm nhìn những dạng san hô cùng với các sinh vật biển đẹp lung linh dưới nước. Lặn ngắm san hô bằng bình dưỡng khí hay đi bộ dưới biển là hai hoạt động được nhiều du khách tham gia khi đến Phú Quốc. Ngoài ra, đối với hoạt động đi bộ dưới bãi biển, bạn sẽ được một số hướng dẫn viên dắt đi bộ dưới biển, tương tác trực tiếp với các loài sinh vật biển. Sun World có một công viên san hô riêng mang tên là Eco Beach. Bạn có thể đăng ký dịch vụ này tại ga An Thới nhân viên tư vấn của Hoàn Thơm sẽ hỗ trợ các bạn. Cuối cùng, những quán cà phê đẹp cũng là đáp án cho câu hỏi các treo Hoàn Thơm có gì. Những quán cà phê, địa điểm ăn uống được thiết kế đẹp mắt, không gian đầy chất thơ tại đây chắc chắn sẽ khiến hội sống ảo hài lòng. Khi vừa được nghỉ ngơi vừa được bấm máy mỏi tay không lo đụng hàng tại sân ga cà phê, quán Panorama Cà Phê nằm ngay ga đi của các treo Hoàn Thơm. Phú Quốc từ lâu vẫn được mệnh danh là hòn đảo ngọc của Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà du lịch Phú Quốc mỗi năm đón hàng chục triệu lượt khách du lịch. Nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để phát triển về du lịch, từ những bãi biển thơ mộng, những resort sang chảnh, những khu vui chơi giải trí mang đẳng cấp quốc tế. Đến với du lịch Phú Quốc mà bỏ qua hoàn Thơm thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Đảo hoàn Thơm vẫn luôn được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhất của Phú Quốc. hoàn Thơm là một hòn đảo xinh đẹp nằm ở khu vực phía nam của đảo Phú Quốc, Diện tích của Hòn Thơm là 5,71 km vuông với dân số khoảng hơn 2.000 người. Đảo Hòn Thơm được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan hoang sơ, thơ mộng và trữ tình. Đảo Hòn Thơm không chỉ đẹp mà còn chứa đựng những câu chuyện truyền thuyết được lưu danh qua nhiều đời. Thật sự tiềm năng du lịch của Phú Quốc khó nơi nào trên thế giới sánh được. Kể cả Maldives hay Bali của Indonesia, Phuket Thái Lan. Tuy nhiên, Tốc độ tăng trưởng du lịch của Phú Quốc nhiều năm qua vẫn chưa xứng đáng với những tiềm năng thiên phú đó. Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group nhận định. Du lịch Phú Quốc những năm qua đã chứng kiến sự thay đổi vượt trội bởi sự xuất hiện của những tập đoàn lớn, những chủ đầu tư có tầm nhìn. Đặc biệt, những sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn như quần thể vui chơi giải trí sân gua Hòn Thơm Nature Park và cụm hệ thống các treo Hòn Thơm dự kiến là cú hích lớn, đem đến cho đảo Ngọc những lượng khách mới, đa dạng hóa dịch vụ vui chơi giải trí để từ đó tăng thời lượng lưu trú của khách du lịch đến đảo. Các treo Hòn Thơm nói riêng và cụm vui chơi giải trí sân World Hòn Thơm Nature Park nói chung